Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em mọi miền Bắc Trung Nam nha Quay lại clip của bên uh, Lộc Quốc Tài ngày hôm nay đó, Sẽ làm à, rất nhiều video cho anh em à, Anh em theo dõi kênh của bên uh, cơ sở Lộc Quốc Tài nhé Để xem được tất cả các loại video và đặc biệt hiện nay trên thị trường cho anh em luôn đó, Tất cả các loại video luôn anh em nhé Anh em cần những cái sản phẩm nào bên cơ sở mình Để cung cấp cho tất cả toàn thể anh em luôn à, đó, Tất cả luôn anh em nhé Anh em hiểu được cái tất cả ha, Tất cả là bất kể đồ nào ha các anh em cứ liên hệ với mình đó những cái sản phẩm nào có chơi được hoặc không chơi được mình sẽ tư vấn cho anh em ha mình sẽ nhiệt tình luôn đó để cho anh em có khỏi phải nghi ngờ về những cái sản phẩm của bên à, cơ sở lọc phát tài nha thì hôm nay lọc sẽ test cho anh em một cái hàng ha, cực kỳ là mới luôn anh em nhé đó mà anh em khi vào sòng sới chơi ha không cần phải chạm tay vào hột hay là cháo hột hay là bất kể cái gì các anh em vào sòng người ta chơi thôi anh em nhé đó vào xong người ta người ta chỉ sơ những cái nắp như là nắp đỏ này anh em nè đó, nó cống nó quặn nó cống nó quặn hồi xưa gọi nó cống nó quặn của những anh em miền tây chơi anh em nhé thì sẽ chơi những sản phẩm này và các anh em hiểu được cái sản phẩm này là như thế nào thì lộc đã làm video clip để chia sẻ cho anh em và anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho lộc phát tài nhé đó bây giờ trước tiên khi nam anh em vào sòng chơi nha người ta sẽ sử trong nước muối ừ thì ờ, bây giờ lộc cũng làm y như vậy luôn lọc sẽ thử qua 500 này nước muối này cần led này để anh em sẽ tin tưởng được cái video này nhiều hơn ha rồi đợi mình tí mình sẽ thử cho anh em xem đây trên tay của lọc là một cục 500 mạnh quá trăm này hít cực kỳ là mạnh luôn anh em nhé gãy tay luôn á ở trong này là gãy tay anh em nhé lấy cái kèo đi nó cái kéo gãy đó anh em thấy không lấy cái kèo cho nó chắc kéo là đừng có chụp vô cái là quay cái tay luôn đó ha mình sẽ test cho tất cả các loại hộp này đó này ha đó đây là hộp chợ xăng chính bình thường luôn anh em ha hộp chợ xăng chính nha anh em nha để mình làm cái clip này cho nó ổn và nó đẹp rồi bỏ tất cả các loại hộp vào đây đúng không rồi mình sẽ bóc đại vài hộp đi hột lớn lớn sẵn ngẫu rồi bỏ thẳng vào hột nước ngú luôn đó anh em thấy không đó gọi đều lên đây là gọi cách thử hột nha anh em nhé đó khi đi vào sòng chó chơi đó mọi người ai cũng thể thử qua những cái chiêu trò này ha đó anh em thấy không hột phải nổi như vậy người ta mới chơi đó rồi mình sẽ vớt cái bộ hột này ra và mình sẽ lông sơ qua để mình test cái sản phẩm này cho anh em nhé cái sản phẩm này là mình xin nói luôn ha đó là là điện thoại ha, bắt xa từ nhà đến trường luôn anh em nhé đánh qua wifi hoặc là qua mạng viettel 3g nhưng mà trong sòng anh em chỉ cầm cái điện thoại thôi đơn giản là anh em nghe nhạc nhắn tin hay bất kể ha chỉ cần cầm được cái điện thoại không cần à, còn mọi việc là người ở nhà nó sẽ thấy được ở trong cái chén của người ta và sẽ báo qua tai nghe nhỏ từ xa anh em nhé bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại tai nghe luôn nha tai nghe báo từ xa cho anh em luôn rồi bộ hộp này là hoàn toàn là ok rồi đúng không anh em đó mình sẽ test sơ qua cái đèn led cho anh em xem bao đẹp luôn anh em nhé đó sản phẩm này anh em chơi là bao đẹp luôn đó mình sẽ, anh em thấy không hột cực kỳ là hộp chợ bình thường nha đó anh em thấy không hột chợ bình thường có hộp này nó bị lỗi thì bọc đại hột khác đi ừ. chợ bình thường anh em thấy không đó, trong bắt luôn đó đây là những cái hộp chợ bình thường rồi mình sẽ tắt đèn led này đi sẽ là một chiếc điện thoại anh em nhé trên tay của mình là sẽ cầm một chiếc điện thoại đánh tài xỉu từ xa à, từ nhà đến trường một ngàn cây số luôn mình sẽ xô qua tất cả các loại nắp ha nắp đen nano này nè đó hoặc là nắp đỏ này anh em nè đó gây là gọi nắp cống nè đó anh em không trên màn hình mình rất chi là nhiều nắp và cách chơi như thế nào đó, bây giờ mình sẽ lắc nè ha mình sẽ lắc đó, như mắt thường thì làm sao nhìn qua được cái nắp này đúng không anh em nhưng mình chỉ cần một phần mềm thôi nó có thể kết nối nha đấy bây giờ mình sẽ thử trước đi mình sẽ đánh thử trước vài chén để anh em xem à, như cái này ha ví dụ như cái này là mình đã thấy rồi mình ở nhà người ở nhà nó đã thấy rồi đúng không anh em đó, nó, nó sẽ báo qua cho mình tai nghe nhỏ từ xa luôn như cái này mình đánh là ngủ ngủ tam anh em nhé ngủ tam trong này luôn anh em nhé à, như ngủ tam nhất ha, anh em nhé mình thấy được cái ngủ cái tam rồi ha ngủ tam tứ à, tứ với nhất tương tự là nó như nhau đúng không anh em nhưng mà nó nằm giữa cái cống này thì đôi khi mình chưa không bị được đúng không anh em đó mình thử vài chén nữa coi rồi cái này muốn tài luôn anh em nhá muốn tài luôn à, khẳng định với anh em muốn tài đúng không lục ngủ tam đó tiếp này rồi cái chén này như cái chén này ha mình sẽ qua mình để cho anh em chứng nhận được tại sao mình thấy được ha đó mình sẽ qua mình sẽ qua mình sẽ đưa lên cái điện thoại cho anh em biết được ha đây anh em sẽ nhìn vào màn hình nhé đó mình sẽ đưa vào nè đó các anh em thấy không nét không đó anh em thấy gì không thấy đen thui đúng không đó là mình thấy được cái ngủ trong này anh em nhé ngủ lục đúng không đó bất kể anh em chơi xong nào cái máy này là máy trong sòng anh em nhé nhưng mà nó có chế độ ẩn hết đúng không đó mình sẽ bắt được kết nối từ xa ở nhà ha mình đưa sáng vào anh em ha đó cực kỳ là rõ ha sản phẩm này là quýnh từ xa anh em nha đó cực kỳ mình soi tất cả các loại nắp này đó như mình đưa cái nắp đen này vào ha đó như cái nắp này lắp này đúng không anh em đó anh em thấy không soi xuyên qua luôn đúng không anh em đó, soi xuyên qua cái nắp luôn đúng không đó, mình thấy được cây tam với cây nhất đúng không anh em cái này mình muốn về xỉu thôi đúng không đó tam tứ này tiếp này lắc lên đưa vào à, có máy soi anh em thấy không thấy gì đây à, thấy được cây ngủ này anh em nhé thấy ngủ không anh em thấy ngủ không đó để mình coi kỹ là hơn đó cái cây này ngủ tứ tứ anh em nha ngủ tứ tứ đúng không đó mình đưa cho anh em xem nè ngủ tứ tứ này thấy hai tứ không đó cái này anh em vẫn muốn về tài cho mình nhá đúng không ngủ tứ tứ đúng không tiếp nè mình đưa qua cái thau đỏ này lắc này đúng không đó cái này anh em thấy gì không tài rõ một luôn đó anh em đó cây này quýnh tức tay hết về tài nè đúng không anh em đó bao nhiêu tiền quýnh hết về tài cho mình luôn ha đấy nhưng mà nó là chế độ ẩn anh em nhá khi anh em đi lên cơ sở mua sẽ kết nối qua điện thoại cho anh em cái máy này ha, máy này nó sẽ kết nối qua một màn hình ở nhà này đó ví dụ như một màn hình ở nhà ha mình sẽ test qua cái màn hình ở nhà <clears throat> sẽ có một phần mềm để vào đó mình vào mình sẽ kết nối hai máy đi đúng không anh em đó mình kết nối hai máy đi rồi cái máy này gọi là máy màn hình ở nhà anh em nhé nên nhớ cái máy này là màn hình ở nhà đúng không đó mình đã kết nối rồi đúng không mình đưa vào mình soi đi để anh em nhìn cái màn hình ha ví dụ bây giờ mình đánh đi lắc này đúng không mình lắc này mình đưa vào đó anh em sẽ nhìn lên trên cái màn hình nhá để anh em phân biệt được cái này phải dùng qua mạng hết anh em nhá đó đúng không mình rung lên để mình rung cái thằng này lên anh em nhé để anh em có thể nhìn rõ đúng không đó ví dụ như các anh em đánh là anh em à, theo đó rung lên đó các anh em thấy gì không đó thấy tam ha tam tam đúng không anh em thấy tam tam một mình mình quay nên mình không canh được cho anh em được đúng không đó thấy tam tam rồi đúng không ừ, thấy cây tam với cây tam thì các anh em à, tam mình dở nha thấy cái tam này đúng không tam nhị nhất tiếp này đấy thì các anh em thấy không mình sẽ kết nối qua nó hai máy này đó như cái máy này á là các anh em vào xong này sẽ ẩn đi nè ha mình sẽ ẩn đi đó mình ẩn đi ha nhưng có máy kia vẫn soi được anh em thấy không đó mình ẩn đi chế độ ẩn anh em nha các anh em vào YouTube hay là Facebook hay là các anh em vào bất kể cái gì máy ở nhà vẫn có thể biết được đúng không đó giờ mình vào YouTube mình xem nè ha bất kể mình xem cái gì cũng được đúng không đó mình xem đi đúng không đó các anh em thấy không đó nhưng vẫn có thể soi được anh em thấy không đó mình vẫn có thể soi được qua cái nắp của người ta đúng không bình thường đúng không anh em mình soi đó ở nhà nó sẽ báo qua tai nghe anh em nhé ở nhà các anh em nên nhớ cái video này là ở nhà nó sẽ báo qua anh em đánh bất kể ở đâu đúng không trong sòng sớ bất kể ở đâu vẫn có thể báo qua cho anh em đánh được đúng không ok chưa à, mình làm video thì đôi khi mình đưa vào màn hình mình là không có lấy nét được cho nên là anh em chỉ cần lên đây mình sẽ thử và test sơ qua sản phẩm này đúng không đó mình vẫn chơi game bình thường đó cái này thấy không đó nhưng ở nhà vẫn có thể thấy qua được sòng người ta cái này đánh 1 mét đến 2 mét vô tư anh em nhá đó 1 mét đến 2 mét đứng vô tư đấy mình sẽ test sơ qua sản phẩm này thôi còn anh em nào á muốn biết được cái sản phẩm này ha thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0981 521 79 à, hoặc là 0966 521 79 gặp trực tiếp mình nhé và đồng thời anh em xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên Lộc Phát Tài nhé rồi chúc anh em à, năm 2020 này thành công về một môn chơi tài xỉu này chào anh em